Tôi là đệ nhất quốc sư con cặc cần cố vấn tối cao của Tổng thống Sạo Lậu tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Cát. Trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước. Hãy là thì vấn đề hiện tại mình nói vấn đề tình hình hiện tại vấn đề trong nước như thế nào. Thằng bán nước, thằng đó tôi thách. Đúng rồi, cô đã đúng á, cô có thể lên nói với tôi được không? Nè mày nói chuyện với tao mày cà chớ là cho mày đi đái nè, đó Sạo Lầu. ha Rồi lên đây đừng có hổn nha cứ Rồi, mày chữ hả mày sao mày mày vô văn quá ôi mày nói gì nói đi thằng con cặc việc cộng vô văn quá chữ gì đâu mà đâu mà chữ lọc chữ tiểu đồ cái là con cặc vụ mày coi chừng tao nha chút xíu tao tao lóc mày á thấy không chữ con cặc mày nói chuyện gì mà tục tiểu quá vậy mày thằng à, thằng hai vụ là thằng mất dạy đó nó chuyên môn là chữ chữ thề thằng chữ con cặc của cộng sản mày đỡ chút xíu tao lóc mày ha bây giờ tao không có muốn nói gì cho nhiều